rồi ok ok chào mọi người nha đây là video thứ hai à, các bạn có nhìn thấy trực tiếp trên hình ảnh ạ thì video thứ hai mình sẽ tìm hiểu về các yếu tố tăng thu hút click sản phẩm đó thì bài đầu tiên thì các bạn ờ, đã được học cách đăng sản phẩm thì để thu hút được uh, sau khi đăng sản phẩm xong ấy thì có những bạn ấy đăng sản phẩm ấy thì sẽ có người xem ờ, một uh, của shop của bạn ngay lập tức luôn mặc dù là cái shop vừa mới lập mà vừa mới đăng sản phẩm đó thì tại sao lại có sự khác biệt như vậy ấy? thì nó phụ thuộc vào bảy cái yếu tố như các bạn đang nhìn đây nào rồi ok thì bây giờ thì chúng ta sẽ giải quyết từng bài toán một nhá ok được không ạ rồi để sau khi mình kéo cái này sang một bên rồi ok bây giờ các bạn Ờ, vào phần ờ, sau khi đăng sản phẩm này vào kênh người bán này và tất cả sản phẩm được chưa rồi ví dụ mình giả dụ như các bạn đã đăng được khá khá sản phẩm đây rồi thì uh, khi mà khách hàng nhìn đến sản phẩm của bạn ấy thì bên dưới đây bạn có thể nhìn thế này đây được được hiểu theo là khách hàng có bao nhiêu khách hàng nhìn đến sản phẩm của bạn hiện tại là 16 này cái số này mình vất uh, khoảng một năm rồi mình chưa động nên là hàng ngày vẫn có người xem uh, thi thoảng vẫn ra đơn uh, ok không ạ thì mình tạm thời mình chưa kinh, kinh doanh cái cái này nữa mình tạm ngừng kinh doanh cái này nữa mình chuyển sang mảng khác đó thì mình mình vẫn hàng ngày vẫn người xem cái này cũng khá khá xem này 55 lượt xem 34 được chưa cái này 67 60 này rồi cái này hơn trăm được chưa ạ rồi ok nhá ờ, đầu tiên đấy đầu tiên để khách uh, khách hàng có thể là click được vào cái số của bạn ấy bởi vì là uh, Shopee ấy nó không cho ai ăn tất cả bởi vì có rất nhiều người bán và cũng rất nhiều người thành công rồi sau khi đăng uh, sản phẩm xong ấy thì Shopee nó sẽ cho các bạn uh, nó sẽ cho các bạn tối đa là 5 sản phẩm 5 sản phẩm nhé để được xuất hiện ở ờ, trên các uh, sàn Shopee thì để thao tác được 5 sản phẩm mới lên ấy thì các bạn uh, vào kênh nghề bán này vào sản phẩm này vào các bạn muốn lựa chọn sản phẩm nào ấy thì ở dưới này ấy, có phần ba chấm này rồi các bạn ấn vào thì nó sẽ sổ ra đó là chữ đẩy sản phẩm này các bạn thấy chưa các bạn bấm vào đẩy sản phẩm rồi 4 tiếng nó đẩy một lần rồi ok đẩy sản phẩm hai cái rồi ba cái 4 5 ok 5 cái nhé đến cái thứ sáu này thì nó sẽ không còn chữ đẩy sản phẩm nữa mà bắt buộc các bạn muốn đẩy được sản phẩm lên sàn để cho mọi người nhìn thấy ấy, thì các bạn phải sử dụng là đấu thầu từ khóa có nghĩa là chạy quảng cáo ấy được không ạ còn ờ, Shopee ờ, cho, miễn phí 5 sản phẩm đấy thì 4 ờ, tiếng thì sẽ hết thì sau 4 tiếng thì các bạn lại vào lại và các bạn đẩy ấn tiếp tục đẩy sản phẩm thì sản phẩm của bạn là sẽ có được ờ, người tiếp cận này đôi khi là ra trực tiếp đơn hàng ấy, nhiều shop mới lập thì nó ra luôn hên xui ok em ạ ờ, nhưng mà mình không thể làm phương pháp hên <laughs> xui được vì hên xui thì có một người hai người thôi chứ không thể là nhiều đơn được rồi ờ, để dành cho người mới bán ấy các yếu tố thu hút ờ, click ấy, thì thứ nhất là ảnh bìa này ảnh bìa sản phẩm thì đây là một ảnh bìa sản phẩm này ảnh bìa sản phẩm được chưa ảnh bìa nó phải thu hút nó phải giới thiệu trực tiếp đến sản phẩm mình muốn bán các bạn nên chọn những cái ảnh đẹp và thu hút để khách hàng muốn nhìn nhìn thấy cái sản nhìn thấy cái sản phẩm của bạn ấy click luôn mà không cần đắn đo sau khi mà đạt được mục tiêu click ấy thì sẽ đến phần thứ hai này, này phần thứ hai này sản phẩm có đánh giá hay không để ra quyết định mua hàng ấy thì nó phụ thuộc vào ba cái yếu tố đầu này ảnh có đẹp hay không thứ hai là đã có lượt ờ, đánh giá chưa này thứ ba là số lượng bán là bao nhiêu này ok chưa để mình lấy ví dụ nhá rồi lấy ví dụ bất kỳ vào shop trang chủ shopee kéo xuống rồi ok ví dụ như cái gương này đi thấy hay hay này 14.000 lượt bán được chưa đây là video của họ họ có video này được chưa mình vào mình xem này rồi thì ảnh bìa của nó đâu thì mình bấm mình bấm vào đây ảnh bìa là cái đầu tiên này này thấy chưa rất là thu hút đúng không ạ rồi mình bách ra này mình nhìn đúng không đúng là cái ảnh bìa này rồi thì bán cái gương này thì ảnh của nó rất là thu hút mình thấy khá thu hút ấy, nên là rất là nhiều lượt bán này sau khi mà khách hàng click vào ấy rồi thì khách hàng sẽ nhìn thấy được là sản phẩm của bạn đã có lượt bán hay chưa này đã đã có lượt bán chưa này đã có đánh giá chưa này lượt bán này đánh giá này được chưa rồi khách hàng sẽ kéo xuống để xem à, lượt đánh giá người ta có feedback ạ feedback có nhiều feedback tốt hay không được chưa có rất là nhiều feedback tốt này ok không ôi có nhiều người mua quá rồi định thế này khá là đẹp nên là rất là nhiều người mua và đánh giá thì sau khi mà khách hàng xem xong lượt bán lượt đánh giá thì ưng rồi ấy thì người ta sẽ mua ngay còn để làm sao khi mà shop mới lập ra ấy mình có lượt bán lượt đánh giá ấy, thì mình có hai cách cách thứ nhất là nhờ người thân mua cách thứ hai đó là mình tự xây để lượt bán này lượt đánh giá thì mỗi cách sẽ có ưu nhược điểm khác nhau thì cách đầu tiên nhờ người thân mua thì các bạn sẽ mất công mất thời gian được chưa và cái cách thứ hai là mình tự xây thì cũng mất công mất thời gian nhưng mà chỉ mất công cho một mình mình và mất thời gian cho một mình mình thôi thì đa phần bây giờ người ta sử dụng cách thứ hai đó là mình tự làm tự làm thì cũng có hai cách là mình tự làm thật bằng uh, kỹ năng của mình cách thứ hai đó mình đi thuê ngoài thêm một đơn vị uh, chuyên uh, đánh giá này mua đánh giá mua sản phẩm và đánh giá sản phẩm rồi được chưa sau khi có lượng mua lượng bán thì lúc đấy các bạn mới bắt đầu chạy quảng cáo nhé còn uh, lúc đầu tiên ấy đôi khi hên xui mình chưa có lượt bán khách vẫn mua mà hên xui may mắn đấy rồi được chưa khi mà có lượt bán lượt đánh giá này hình ảnh uh, hình ảnh bìa sản phẩm này đẹp rồi ấy thì bắt đầu mình mới bắt đầu vào phần chạy quảng cáo này nó thừa phần marketing này này được chưa kéo trở lại nhá ảnh bìa này có ba yếu tố chính này thứ nhất là ảnh bìa của bạn có thu hút hay không thứ hai đó là sản phẩm của bạn có đánh giá chưa có lượng bán chưa có lượng bán lượng đánh giá lượng bán nhất định chưa ba cái yếu tố này cực kỳ quan trọng nhá ảnh bìa ấy thì ở trong group ấy thì có một cái link uh, 20 cái khung ảnh bìa Shopee ấy thì các bạn có thể tham khảo những cái cái khung đó còn mình thì thực tế là mình không dùng rồi vì mình ờ, tự thiết kế được mà mình thiết kế theo sở thích của mình thì cái shop này là mình uh, bán là lúc khởi nghiệp á lúc đầu tiên là mình bán thì mình bán cái mặt hàng này đó bởi vì là nhập nhiều quá xong rồi mình muốn ờ, chuyển sang mảng khác ấy, nên là mình vẫn còn đó, đằng sau à các bạn nhìn thấy đằng sau nó vẫn còn những cái sản phẩm này này mình vẫn bán mà nhưng mà mình uh, hầu như không chạy quảng cáo để nó tự ra đơn bởi vì mình có lượt bán rồi này có lượt đánh giá rồi này đó thế nên là khách hàng mua khá là nhiều mặc dù mình không chạy quảng cáo được chưa khi mà một khi bạn đã bán được rồi ấy bạn không chạy quảng cáo vẫn ra đơn rồi ok tiếp đến ấy thì cái phần uh, ờ, mô tên sản phẩm này nó người ta gọi là, là mô tả sản phẩm được chưa mô tả sản phẩm này ví dụ bấm vào đây là cái đầu tiên mà bạn đặt cho nó là gì ấy cái tên càng thu hút thì khách hàng càng muốn bấm vào xem được chưa bạn đặt tên dở là sai rồi rồi để cái tên hay ấy thì bạn hầu như là bạn chả phải nghĩ cái gì cả hầu như là tất cả mọi thứ đều có sẵn trên shopee ví dụ bạn muốn bán quần áo search quần áo cho mình đúng không ạ rồi được chưa và bạn bấm vào bán chạy để tham khảo những cái tên mà người ta đặt đấy hầu thường thường những cái những cái shop bán chạy ấy thì mình nên lấy luôn cái tên của người ta vì khi mà người ta search ra ấy thì cũng ra cái ra cái shop của mình được chưa đa số là như vậy khi mà bạn chạy thêm quảng cáo ấy thì search uh, từ khóa người ta gọi là từ khóa nha từ khóa những cái tên mà đặt sản phẩm ngay đầu này này ví dụ như các bạn ờ, quần áo này thì bạn ờ, viết theo họ thì người ta nhìn đầu tiên là bạn bạn rất là người mới bán thì bạn rất là bé bé nhỏ đúng không thì mình nên đặt tên theo những người lớn này này những người bán được bán rất là nhiều vì khi mà người ta bấm vào ấy ví dụ như này bấm vào rồi người ta xem qua đúng không kéo xuống thì bên dưới này này nó có phần sản phẩm tương tự thì shop của bạn sẽ được hiện ở bên dưới này này nếu mà bạn copy y nguyên cái từ khóa mà cái shop mà đang bán chạy đã bán thì sản phẩm shop của bạn sẽ xuất hiện ở bên dưới thì tỷ lệ thành công của bạn sẽ cao hơn đó đấy là một mẹo cực kỳ quan trọng nha cái này phải bỏ tiền mới đi học đấy được chưa còn không ấy là bạn có thể là tự nghĩ ra cái tên cho mình dành riêng cho mình và bạn build nó lên ví dụ bạn xây thương hiệu của bạn thì bạn ờ, ví dụ bán bộ quần đùi này xong các bạn ghi, ờ, ghi tên số của bạn ở bên dưới này không thì các bạn xây thì Shopee nó sẽ tự động nhận diện là bạn là một người mới và bạn chạy quảng cáo khi chạy quảng cáo thì bạn chạy ờ, đồng thời cả tên số của bạn lên để nó nhận diện được là khi search ờ, cái này khi search tên số của bạn thì nó sẽ hiện xuất hiện toàn bộ sản phẩm của bạn ngay khi mà bạn search được chưa rồi một cái phần nữa là hiệu ứng giá này cái hiệu ứng giá thì mình đã nhắc ở phần đầu tiên đấy ví dụ bạn ờ, nhập cái đơn hàng trị giá 90.000 giá gốc bạn muốn bán 129.000 tại sao mình lại bảo bạn là uh, đăng hẳn lên là ba à, 200.000 đúng không thì cái hiệu ứng giá ấy, nó làm ở phần giảm giá đây khách hàng sẽ nhìn thấy phần này giảm càng sâu thì khách hàng càng thích đúng không ạ thì đó là hiệu ứng giá giải thích đơn giản và dễ hiểu như vậy thì các bạn nên có cài đặt cái phần hiệu ứng này thì nhìn thứ nhất là cũng đẹp bắt mắt rồi thứ hai là khách hàng cũng có thiện cảm hơn được chưa rồi để ra quyết định mua hàng ấy thì khách hàng sẽ lựa xem là cái shop của bạn ừ, là đang ở đâu ví dụ mình ở Hà Nội hoặc là ở thành phố Hồ Chí Minh hoặc là ở một số tỉnh nào đó ví dụ như là ở gần khách hàng mà ở Hà Nội ấy, thì thường thường người ta mua ở Hà Nội luôn bởi vì nó có giao hàng hỏa tốc mà là giao qua Now này, Now giao qua Grab này đó được chưa thì khách hàng nhận ờ, được đơn hàng trong vòng 2 giờ đồng hồ thì ví dụ như bạn uh, cái shop mà bạn uh, làm theo ấy là nó ở trong thành phố Hồ Chí Minh đúng không khách hàng search ra cái sản phẩm đấy uh, ưng cái sản phẩm đấy rồi nhưng shop của bạn vẫn bán cái sản phẩm đấy giống họ nhưng mà mình ở, ở Hà Nội mặc dù có bán đắt hơn 10.000 đi chăng nữa thì khách hàng vẫn lựa chọn mua sản phẩm của bạn bởi vì phí Ờ, phí vận chuyển ấy, thì nó rất là cao nó có khi còn đắt hơn cả cái giá chênh lệch mà bạn à, bán so với cái số mà bạn à, bán theo ấy được chưa ạ thì đấy là giải thích tại sao mà mình bán đôi khi mình bán đắt mình vẫn bán được được chưa khách hàng luôn luôn muốn nhận đơn hàng nhanh nhất có thể thì trong phần cài đặt vận chuyển đấy thì các bạn nên à, vào cái nghề bán này cài đặt vận chuyển được chưa các bạn nên bật đơn vị vận chuyển là now ship lên này now ship là giao hàng hỏa tốc đấy grab express này đó ok chưa hai đơn vị đấy là hai đơn vị giao hàng hỏa tốc giao nhận hàng trong vòng 2 tiếng đồng hồ rồi ok cái cuối cùng ấy là cái danh hiệu của shop danh hiệu của shop này ấy, nó chỉ có khi mà bạn uh, bán lâu rồi một uh, một tháng các bạn bán được trên 100 đơn hàng thì các bạn sẽ được danh hiệu là yêu thích đây này nó Shopee sẽ tự gắn danh hiệu cho bạn bạn là một người bán được nhiều đơn hàng một tháng bán trên 100 đơn hàng thì sẽ được lên yêu thích được chưa còn có một phần nữa mà mới Shopee mới ra đó là danh hiệu shop yêu thích cộng người ta gọi là shop yêu thích plus ấy thì tối thiểu trong vòng 12 tuần chung trong vòng 12 tuần đấy thì bạn phải giữ vững cái danh hiệu yêu thích có nghĩa là 12 tuần đấy tuần nào cũng bán được trên trăm đơn được chưa à tháng nào cũng bán được trên trăm đơn chứ nó cộng gối thì trong vòng 12 tuần giữ vững ấy thì nó sẽ các bạn sẽ được lên yêu thích plus được lên yêu thích plus thì tất cả những cái ví dụ là cái mã giảm giá mà các bạn tạo này các bạn tạo mã giảm giá thì Shopee nó sẽ đây mình ví dụ luôn nhé uh, ờ, để kiểm tra được ấy thì nó có phần là soi yêu thích này dữ liệu này soi yêu thích bấm vào đây xem đúng không ví dụ cái shop này mình không ờ, đạt 100 đơn hàng đúng chưa được chưa thì không được shop yêu thích đúng không rồi bên dưới là tiêu chí này tiêu chí để đạt được shop yêu thích này đối với những người bán hàng mới ấy, số người mua là tối thiểu 50 người và đơn hàng tối thiểu là 100 đơn hàng để đạt được tất cả các tiêu chí ví dụ để đạt được tiêu chí này tỷ lệ phản hồi này đánh giá shop này đánh giá tối thiểu ở trên 4 4 sao đấy tỷ lệ đơn hàng thành công đó đúng chưa phải à, tỷ lệ đơn hàng không thành công phải nhỏ hơn 8 phần trăm ví dụ uh, là bạn bán được 20 đơn hàng mà tỷ lệ uh, uh, hoàn trả hàng của bạn vượt 8 phần trăm ấy thì cũng không đạt được danh hiệu yêu thích được chưa bạn phải thỏa mãn tất cả các tiêu chí này thì mới đạt được danh hiệu yêu thích đó là phần của sau này sau khi các bạn kinh doanh các bạn bán được đơn hàng thì các bạn sẽ đây người ta gọi là gặt hái thành quả này có cái chữ yêu thích này này người ta gọi là gặt hái thành quả sau một khoảng thời gian các bạn bán hàng còn bây giờ thì các bạn tập trung cho mình đối với những người mới ấy, làm tốt các bước thứ nhất là ảnh bìa hấp dẫn thứ hai để bắt đầu bán hàng ấy thì các bạn phải tự có lượt đánh giá tự có lượt bán cho chính cái shop của mình đã sau khi có lượt bán được đánh giá rồi thì các bạn mới bắt đầu chạy quảng cáo thì lúc đấy thì ra đơn sẽ sẽ ra đơn nhiều hơn so với việc là uh, nhiều bạn ờ, hỏi ấy, bảo là sao em ờ, cũng uh, bán shopee em uh, đăng sản phẩm như anh dạy uh, nhưng em quên một điều là em không chạy quảng cáo đấy thế nhưng uh, hỏi là em uh, đăng sản phẩm bên shopee cũng ờ, ảnh cũng rất là đẹp tại sao không có người mua em cũng thấy có người vào xem shop thì có bán được đâu không có lượt bán không có lượt đánh giá thì uh, bạn không tạo được sự tin tưởng cho khách hàng đơn giản đấy để khách hàng mua thì bạn phải tạo được sự tin tưởng cho khách hàng rồi sau đó, khi mà tin tưởng rồi nhờ lượt đánh giá lượt feedback thì khách hàng mới đưa ra quyết định mua được chưa bởi vậy ấy, thì các bạn lên khi mà tạo xong uh, ví dụ bạn có 20 cái sản phẩm ấy thì bạn nhờ bạn bè một nhờ bạn bè hai tự làm tự làm cái cách tự làm sao đi ra uh, uh, ngoài tiệm ấy, mua sim mua khoảng 5 6 cái đúng không rồi lập link Shopee rồi lấy chính cái link Shopee đấy mua hàng cho cái shop của bạn vừa lập ấy đúng không thì sẽ bạn sẽ có làm sao có sự lực sẽ có lượt bán sẽ có lượt đánh giá đúng không sau khi có lượt bán lượt đánh giá rồi thì bạn bắt đầu chạy quảng cáo rồi chứ ok chạy quảng cáo gì đây kênh marketing bấm vào phần quảng cáo được chưa đấy bấm vào quảng cáo đây những sản phẩm mà trước mình quảng cáo này nhiều không hai trang rồi mà ok chưa rồi, rồi quảng cáo như thế nào thì nó cũng có mẹo mẹo đấy thì học sau chưa rồi ok để giải thích cho các bạn cái phần thứ hai ấy, tại sao mà em đăng lên rồi ấy, mà em đăng mã em đăng rất nhiều sản phẩm nên mà chả có ai mua nếu mà các bạn đăng như thế ấy, mà có người mua ấy, thì người ta những cái người bán khác ấy người ta chết đói hết rồi chả đến chả bao giờ mình phải phải đi học làm gì cả chẳng bao giờ mình vào những cái group mình đăng ký khóa học với người ta bán khóa học cho các bạn học bán shopee cả đúng không ạ rồi ok đó đấy là video thứ hai mà mình chia sẻ với các bạn về các những cái yếu tố đầu tiên để thu hút click ờ, trong khi shop bạn mà chưa có lượt bán chưa đánh giá đã, thì yếu tố đầu tiên là ảnh bìa là phải đẹp cái nữa đó là bạn phải bấm vào phần này này tất cả sản phẩm bấm đẩy đơn hàng giúp mình đẩy sản phẩm đây này thì tự động Shopee nó sẽ cho hiển thị tối đa 5 sản phẩm của bạn lên sàn Shopee lúc đó thì sẽ có lượng người xem ví dụ như này này đấy của mình có 40 người xem này này đúng không bộ trong 40 người này thì có 7 người vào shop có nghĩa người ta xem sản phẩm nhưng mà chưa bấm vào shop thì có 7 người bấm vào shop này này thì người nào quyết định mua hàng hay không là phụ thuộc vào 7 thằng này này ok ạ lượt người xem tăng thì lượt truy cập sẽ tăng từ lượt ờ, truy cập tăng thì sẽ ra đơn hàng tỷ lệ đơn hàng nó là một phần trăm so với lượng truy cập đây là cao đấy nhưng mà của mình ờ, đang là trên hai phần trăm <laughs> ok không ạ đối với những người bán ờ, thì hầu như là người ta một phần trăm và trên một phần trăm người bán mới được chưa còn những người thuộc hệ hên xui thì không phần trăm này này như mình hôm nay có được đơn nào đâu bởi vì đơn giản là mình hơn một năm thôi mình cứ vất đấy có đơn thì mình đóng không thôi ok chị ạ rồi ok cảm ơn bạn đã xem video này của mình thì mình sẽ cố gắng thực hiện những video sau hay hơn nội dung hay hơn và thầy giải thích sâu hơn rồi ok cảm ơn bạn rất là nhiều đã xem